nhân tại sao nhiều người bị thu nhập thấp là vì họ chưa làm đúng cái việc mình giỏi nhất có nghĩa là sở trường của người này có thể là giỏi về một cái công việc tính toán con số nhưng mà lại giao cho họ những công việc liên quan tới sáng tạo hoặc là những người họ rất sáng tạo lại không giao việc sáng tạo lại giao cho họ việc tính toán và con số và nghiên cứu họ lại rất yếu cái mạng này do đó cái việc mà tìm ra được công việc mà mình giỏi nhất là một trong những cái cách mà làm sao để gia tăng thu nhập còn nếu làm việc mà chưa đúng cái sở trường thì sao anh chị ạ à? chúng ta sẽ bị hạn chế về kết quả và mức lương của chúng ta cái thứ hai là cái mà rất nhiều người mắc phải đó là không có chịu học tập ha các anh chị ha có nhiều người học xong đại học rồi tôi nghĩ là học như vậy là đủ rồi và không cần học bất kỳ một cái gì khác đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn tại vì sao anh chị kiến thức đó chỉ chiếm có 4% mà 26% là kỹ năng 70% là thái độ kiến thức có chút xíu à nó chỉ có 40 4 phần trăm thôi nhiều người cứ nghĩ là tôi học vô đại học thì tôi sẽ thành công rồi tôi sẽ giàu có tôi sau này công ăn việc làm sẽ ổn định không đâu các anh chị à bằng cấp đại học nó chẳng qua chỉ là cái tấm giấy để mà chứng nhận là học nghề thôi đại học hay thạc sĩ cũng chỉ là cái tấm bằng nghề thôi không hơn không kém và nhiều người á và nhiều người cứ nghĩ rằng mình học như vậy là giỏi và đủ rồi giỏi và đủ rồi anh chị ha thì nó rất là nguy hiểm chúng ta phải học tập liên tục các anh chị biết không cái sự khác biệt nhau giữa người thành công và người thất bại là ở 2 tiếng đồng hồ sau 8 giờ tối có nghĩa là sau 8 giờ tối từ 8 giờ đến 10 giờ là cái khung thời gian mà tất cả mọi người đa phần là đi làm về mệt mỏi là sẽ đi ăn nhậu đi uống cà phê đi vui chơi đi giải trí đi shopping đi xem phim đi à, vui chơi với gia đình nhưng những người nào mà chịu khó muốn gia tăng thu nhập họ sẽ dùng 2 tiếng đồng hồ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối để đọc sách để học những cái chương trình phát triển bản thân giống như chúng ta hiện tại đang học cái chương trình này vào buổi tối thì Kiên rất chúc mừng và ghi nhận tất cả các anh chị là những người rất siêng năng à, tất cả chúng ta ở đây đều là những người đúng lý ra thời gian này chúng ta bấm điện thoại chúng ta xem phim chơi với gia đình hoặc là chở con chở vợ đi chơi nhưng mà sao ạ à? chúng ta lại dành cái thời gian quý báu nhất một ngày nghỉ ngơi này là dành cho việc học thì điều đó cho thấy rằng các anh chị trong anh chị tất cả những anh chị ở đây đều bên trong đều có một sự khao khát muốn thay đổi bản thân muốn gia tăng thu nhập thì chắc chắn là điều đó ăn anh chị ha rồi một trong những lý do làm sao ạ à? thu nhập thấp là thái độ kém giống như cái anh chàng kém vừa rồi á anh ta làm việc rất là đối phó phải không anh chị rồi chưa có tận tâm tận lực cho công việc rồi đặc biệt hiện nay có rất nhiều người đang bị nghiện những cái thói quen giảm hiệu suất như là bấm điện thoại vừa làm vừa bấm điện thoại vừa làm vừa xem phim vừa làm vừa coi review phim ngắn à, coi tiktok vừa làm nó sẽ gây ra ảnh hưởng về hiệu suất chắc chắn là điều đó luôn và rất nhiều người bây giờ muốn thoát ra khỏi cái điện thoại nhưng mà sao các anh chị không thoát ra được bị nghiện mất tiêu rồi ngày xưa cái hiệu suất của những người cách đây 10 năm 20 năm 30 năm về trước nó sẽ rất cao nhiều hơn so với bây giờ mặc dù bây giờ là công nghệ nó nhiều nhưng công nghệ lại khiến cho chúng ta phân tâm sao nhãn rồi có nhiều người không có cái tư duy làm việc hiệu quả họ chỉ tập trung vào cơ bắp họ không có tư duy động não làm sao để làm việc cách nó hiệu quả hơn và rất nhiều người làm việc thiếu sự chủ động nha chị có nghĩa sếp giao việc ở đâu thì làm khách hàng yêu cầu thay đổi ở đâu thì mới làm còn không thì cứ cứ thế mà làm theo cái guồng thôi không có sự chủ động ai yêu cầu thì mới làm còn không thì không làm rất là bị động thành ra muốn gia tăng thu nhập thì là một cái điều cực kỳ khó và đa phần chúng ta thì sao ạ à? lại chỉ có một nguồn thu nhập anh chị ha đó lý do tại sao mình có thu nhập thấp đặc biệt có nhiều gia đình đó vợ ở nhà trông con còn chồng thì đi làm thì một người chồng phải nuôi cả gia đình nó rất là khó khăn anh chị ha thời đại đại bây giờ thì có thể là chúng ta sẽ phải làm sao chấp nhận cái việc làm sao mà gửi con hoặc là thu xếp làm sao để hai vợ chồng cùng đi làm có được nguồn thu nhập thì bắt đầu trang trải gia đình mọi thứ nó khá hơn rồi mới ấy mới mới tốt hơn rồi chúng ta có ờ, hướng đến một việc tiết kiệm và tự do về tài chính anh chị ha chứ còn một người trong gia đình ngày nay mà để đi làm á, nếu như không phải là sếp không phải là quản lý cấp cao thì cực kỳ là vất vả và áp lực về chi phí ha các anh chị ha